Xin Ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng riêng phù đề này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ về những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục và những sự về tội báo và ác báo. hai Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đạt A Tỳ lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là hỏa tiễn lại có địa ngục tên là giáp sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiết xa, lại có địa ngục tên là thiết sàng lại có địa ngục tên là thiết ngưu lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết lưu lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Chủ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, lại có địa ngục tên là tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục cứu oán, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phấn níu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục hỏa tượng, địa ngục hỏa cẩu, địa ngục hỏa mã, địa ngục hỏa ngưu, địa ngục hỏa sơn địa ngục hỏa thạch địa ngục hỏa sàn địa ngục hỏa lương địa ngục hỏa ưng địa ngục cứ nha địa ngục bát bì địa ngục ấm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cước địa ngục đảo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa nam. những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn những địa ngục như thế trong đó mỗi địa ngục lớn lại có những địa ngục nhỏ hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 nhẫn đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu chẳng đều đồng nhau ngài địa tạng bồ tát nói với ngài phổ hiền bồ tát rằng thưa nhân giả đó đều là do chúng sinh trong cõi diêm phù đề làm những việc ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những việc nục như thế nghiệp lực rất lớn có thể sánh với núi tu di có thể sâu giường biển cả có thể ngăn đảo thánh vì thế chúng sinh chớ khiêm điều quấy nhỏ mà cho là không tội Giàu đến mảy muốn cũng đều phải chịu lấy Chí thân như cha với con Mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường Giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược về những sự tội báo ở địa ngục như thế Trông mong nhân giả tạm nghe lời đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa rằng Dầu từ lâu tôi đã do biết à, tội báo nơi ba đường ác đạo rồi Nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hành ác trong thời mạt Pháp sau này Nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật ba Tội báo trong địa ngục Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy hoặc có địa ngục kéo những người tội ra mà cho châu cày trên đó hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ giả xoa ăn hoặc có địa ngục bạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ bắt người tội ôm lấy hoặc có địa ngục từng bực lửa lớn bay tấp vào người tội hoặc có địa ngục tất cả thuần đều là băng giá hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phấn tiểu hoặc có địa ngục lao gai trông sắt hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt nhân giả những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục đều lại những giả những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn loại khí cụ đó là do các hành nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời ra nếu tôi thuật rõ tất cả những sự về quả báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thử thời trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở huống chi là nhiều ngục nay tôi nương sức oai thần của đức phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết nam mô địa tạng hương bồ tát ma ha tát nam mô địa tạng hương bồ tát ma ha tát nam mô địa tạng hương bồ tát ma ha tát ha ha ha